tôi tôi có trực tiếp được làm việc với rất nhiều các chuyên gia các đoàn sang đây để giúp chúng ta xây dựng cái định hướng sự lâu dài thì họ có chia sẻ thế này họ nói là bây giờ nhìn nhận lại và họ rất là đồng tình với quan điểm phát triển của Việt Nam chúng ta không thể nghèo không cần quá giàu chúng ta cần vừa phải nhưng mà có một cuộc sống an toàn và họ nói là có nhiều tình yêu thương giữa con người với nhau và giữa con người với thiên nhiên và với vạn vật và có các chuyên gia nói với tôi rằng tôi đến từ cái nước phát triển nhất nhưng nếu bây giờ mà được phép cho tôi ước tôi cũng ước được quay lại như Việt Nam và phát triển theo định hướng này họ nói rất là thật như vậy